Vừa rồi phần lý thuyết thầy đã minh họa rất rõ nét về khái niệm, đặc điểm, tính chất của lực đàn hồi và một số trường hợp thường gặp liên quan tới lực đàn hồi. Và để minh họa cho phần lý thuyết này, chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1, chúng ta đọc đề. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng K bằng 100 Nm để nó giãn ra được 10 cm. Đáp án A 1000 Newton B 100 N, C 10 N và D 1 N. Chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Chúng ta để ý nhắc lại về lực đàn hồi với nhau một chút. Đó là gì ạ? À, lực đàn hồi thì có độ lớn. Lực đàn hồi nhé. Ví dụ số 1. Lực đàn hồi thì F được tính bằng thầy gọi là F đàn hồi DH đi nhé bằng K nhân với delta N. Ở đây với K đơn vị là Newton trên mét là độ cứng của lò xo. Của lò xo. Còn delta N đơn vị là mét đó là độ biến dạng của lò xo. độ biến dạng của lò xo. Vậy thì đề bài cho rất rõ là phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K bằng 100 Nm để nó giãn ra được 10 cm. Thế thì ở đây giả thiết cho các em. Giả thiết cho các em K bằng 100 Newton trên mét và độ biến dạng delta N bằng 10 cm và đơn vị là cm thì các em phải đổi ra đơn vị mét tức là bằng 10 nhân 10 mũ trừ 2 mét. Đây là cái các bạn không được quên vì đơn vị của độ biến dạng bao giờ cũng là mét. Tại sao như thế? Bởi vì đơn vị của lực là Newton. Đúng không ạ? Newton, anh này là Newton trên mét thì phải nhân với mét mình chia tiêu mét được. Rất dễ hiểu thôi, không có gì cả, được không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta phải nhớ treo một vật để nó biến dạng từ kia nó giãn từ kia thì ta luôn có đó là gì? Trọng lực B phải bằng F đàn hồi khi treo vật xuống đây nhìn xem treo vật xuống ở đây đúng không vật ở đầu dưới này nó so đứng yên và giãn một đoạn là 10 cm có nghĩa là bây giờ ta có hai nực đúng không có hai nực tác dụng vào vật và một nực là trong lực p hướng hướng xuống ép đàn hồi hướng hướng lên đúng không ạ và hai nực này là cùng phương và ngược ngược chiều và vật làm cân bằng đến p bằng ép đàn đàn hồi quá dễ chưa đó ép đàn hồi thì bằng